Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè Ở ngoài trời đang có tuyết rơi nè bạn ơi Ui, đẹp quá à Hey, như vậy là Giáng sinh cũng đã tới rồi bạn ơi Tính ra nha, là năm nào á, làng Hero Team bọn mình á cũng gặp nhau vào mùa Giáng sinh hết trơn á Mà sao năm nay không thấy mọi người đi ra ngoài đi chơi gì hết ta Sao mà thấy ờ, làng Hero Team buồn quá nha Hay, Nhưng mà bây giờ tuyết đang rơi khá là dày nè Không biết là mình có nên ra ngoài để mình nặng người tuyết không ta Ồ, nhưng mà sợ trời lạnh lắm mấy bạn ơi <laughs> Ok, và he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 Hôm nay Sammy kiếm đâu ra bộ đồ đẹp quá vậy xanh không xanh không Thấy tôi xanh không Hôm nay mới mua luôn á Bộ này đắt lắm luôn Không thấy đẹp không Đẹp đẹp đẹp đi, đi đi Bây giờ Sam Sam vô nhà đi Sam Sam vô nhà đứng ngoài lạnh Vô đây vô đây ôi Trời ơi Tính ra Sammy này kiếm đâu ra bộ đồ đẹp quá ta Vô đây vô đây À, à mà khoan Đây để Phong khoe cho Sam coi nè Sam nhìn nè Thấy xung quanh phòng của Phong đẹp không Đây ừ. Bởi vì là Giáng sinh đã tới rồi Cho nên là Phong có trang trí phòng của Phong là có cây thông Noel nè Có mấy hộp quà Noel nè Rồi có thêm mấy cái đèn trang trí nữa Đẹp chưa đẹp chưa Trời trời Nhìn nhà thì cũng xịn đây Nhưng mà người không xịn tí nào hết luôn á Hả? Nghĩ sao vậy nó trời Giáng sinh nó không mặc đồ Giáng sinh là sao Phèn dữ vậy Nè nè ờ, có dán luôn Làm như tôi không có đồ Giáng sinh vậy á Bà coi tôi nè coi tôi nè Nè tôi có chuẩn bị một cái rương đồ bên đây nè Coi nè đây nha Đây tôi lấy đồ Giáng sinh tôi tôi mặc cho bà coi nè Nghĩ sao tôi không có đồ Giáng sinh Nè nhìn nhìn tôi nè Ở ờ, mặc vô nè đó ờ, đẹp chưa đẹp chưa <laughs> trời con người quê mùa ơi là quê mùa nhìn kìa trời ơi ông ơi hôm nay là giáng sinh chứ halloween ông muốn hóa trang thành con cọp gì vậy trời là hù tôi hả ờ, thấy ghê quá ờ, ừ à. ha tính ra là halloween đã qua mà ta sao tự nhiên mình lại mặc đồ này ta à, nhầm nhầm nhầm để xíu để xíu lộn lộn ai ai từ từ tôi thay ra tôi còn bộ khác tôi còn bộ khác đợi tí đây tôi còn bộ này nữa đây đây đây nhìn nè nha mặc vô nè à tôi à, hóa trang trời, trời ông già noel cho bà coi dạ, đó dạ. đẹp chưa đẹp chưa ơi tình nhớ vợ trời ơi bà già noel và ông già noel đi chơi giáng sinh trời ơi <laughs> quá tiêu chưa ơi sam tính ra là hai đứa mình đang mặc đồ cặp luôn đó sam Ủa có hả? Đúng rồi. Ở đâu khác nhau, bộ ông chói gần chết bộ tôi chầm ờ, nó chầm, nó chầm, nó đẹp thì ông Bộ ông chói, chói mắt dễ sợ luôn á. Ủa, bộ Sam không Sam không thích mặc đồ cặp chúng tôi hả? Rồi thích chứ sao không nhưng mà cái màu nó không nhu mì với tôi hết á, thấy không? Cái màu Ôi, tôi nó gì nó nhu nè. Rồi à. cái màu của tôi là cái màu đỏ mạnh mẽ của siêu nhân đỏ bà hiểu không? Đó ừ. ok. Thôi rồi, Ôi, bây giờ á ở trong nhà hoài chán quá, bây giờ Sammy với, với, với tôi hai đứa mình đi ra ngoài à, gọi là nặng người tuyết chơi đi ha. Ồ, nặng người tuyết à. Ừ Đúng Rồi. Trời ơi trời bây giờ trời đang nhiều tuyết thì ông nặng người tuyết là đúng tuyệt luôn vời luôn á. Thôi đi đi đi. đi Đây đây đây đây. Ok ra trời. Tôi tôi là tôi cũng đang buồn ngay đang muốn gọi là kiếm bạn đi đi chơi Noel nè nhưng mà à, trời ơi mấy bạn biết không mùa Noel Noel là một cái mùa rất là lạnh lẽo luôn Cho nên á những cái bạn nào á mà gọi là không có bạn gái đi chơi Noel thì chắc là lạnh lắm nhỉ em Trời ơi, phát cơm chó chi vậy? Trời trời Ở ờ, đâu tôi tôi có phát cơm chó đâu tôi chỉ đang nói à, mấy cái bạn fa à, không có bạn gái à, đi chơi noel đấy mà trời ơi ôi trời ơi <laughs> sợ thôi mình đùa thôi, bạn đừng ghẹo mấy bạn nữa đừng ghẹo mấy bạn nữa vô sợ mình, luôn mình, à. mình mình ghẹo mấy bạn vậy tí nữa mấy bạn dislike video của mình là chết luôn á trời thôi mình ờ. vừa mình đùa nha bạn nha ok đây thì à. thì mùa giáng sinh thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn xem video của hero team thì chắc các bạn cũng thấy rằng là làng hero team cũng đã trang trí những cái gì đúng không thì đầu tiên là làng hero team mình có trang trí nguyên một cây thông noel to đùng ở đây nè à còn ở bên đây là cái tượng của anh Mr Dịch à, cái tượng này là để à, kỷ niệm anh Mr Dịch gọi lần cuối ra video các bạn ơi tính ra là gần 2 tháng rồi ông Dịch ông chưa ra một video Minecraft nào cho các bạn fan xem hết ông toàn à, gọi là chơi game khác thôi À không à, ơi tôi cho ông cái này nè vui nè cái này vui hơn nè ông tháo cái mũ kia ra đi cái mũ kia không hợp với ông mũ này hợp với ông nè tháo này nè nè rồi mũ này nè đó đồ vô đi đặc okay. biệt lắm ủa cái mũ Tặng này có á. gì đặc biệt ờ tôi đợi thôi, đặc biệt ủa gì vậy cái gì vậy cái gì vậy bây giờ ông cái này phải hợp để ông làm em mới có râu hiểu không cho cái một cái có râu không à. được không được đây, đây, tôi tôi đội cái này vô nó che hết khuôn mặt đẹp trai của tôi là không được rồi đó xấu lắm xấu lắm thôi được rồi Trời bây giờ à, bọn mình đi vòng vòng đây coi kiếm coi có ai à, này. mình rủ đi chơi đi sạp đi đi đi đi đi rồi đó đi đi rủ mọi người nè rồi để tôi qua bên nhà ông dịch tôi rủ ông dịch đi chơi coi không biết ông dịch có nhà ông ta ủa mà khoan sao nhà dịch nhìn không có trang trí noel gì hết trơn vậy ủa mà cái gì đây Wow, Mr. Dịch 2 triệu subscribe Trời ơi, đẹp trai dữ ha, đẹp trai quá ha Trời ơi Ơ nhưng Ủa mà sao Dịch ở nhà không vậy? Hình như Đó là không? Ờ. Dịch Dịch đi đâu mất tiêu rồi đó Thôi, Dịch không chịu trang trí đâu em vậy Chơi cái trưởng tim gì kỳ vậy Phong trời. ơi, Phong ơi, Phong hả? ơi vậy? Nhà Dịch có cái gì nè Tự nhiên có cái gì đó người tuyết siêu to khủng lồ hả? hả? Cái Ôi. gì mà người tuyết Cái này đâu phải người tuyết đâu Cái này là một cái cục tuyết gì đó nó to to Ủa mà khoan Sao tự nhiên trước nhà ông Dịch có cái cục tuyết gì bự dưới ta Ủa ồ ôi sao sao sao sao sao sao bình thường nha tôi để ý nha bình thường trong làng mình á mà nó xuất hiện một cái gì đó lạ lạ là chắc chắn là sẽ có cái điều bí ẩn gì đó hoặc là chắc chắn là sẽ có kho báu ở bên trong tôi nghi là cái cục tuyết này nó có cái gì ở bên trong á Sammy. Trời trời phải không? Trời tuyết sao mà có kho báu được? Người ta phải là gì ta ở dưới lòng đất chứ ai mà trong cục tuyết mà có kho báu đâu. Trời gì không? không biết gì hết trơn. Đây làng Hero Team mình là bí ẩn lắm, lâu lâu xuất hiện tàn mấy gì đâu không rồi đó. Bây giờ mình sẽ đập nha. <laughs> Ok. Rồi, ít cho tôi đập chơi, tôi đập chơi, đây tôi đập chơi. Rồi đập ra. Ui. Ui sao ơi? Sao sao sao? sao? Ở ở ở ở ở bên trong tôi con gì nè con gì vậy đập đập đập ra xem thử coi nè tôi không biết nó đập đập đập ra đập ra ui nhưng mà hình như cái con này nó bị đóng băng hay sao sao ơi tôi thấy đứng im mà ôi tội nghiệp vậy em mất hay sao vậy Ủa ừ, hình như, hình như là em bé hay sao á nhưng mà sao tôi thấy đứng im mà hình như nó bị đóng băng rồi sao hơi cứu nó đi trời ơi tội nghiệp quá à sao trời trời em bé gì da xanh dữ vậy ai ai ai ai ai mà biết trời nhưng mà nhìn nhìn nó không giống con người sao ơi tôi nhìn nó cứ là lạ thế nào á ờ ê khoa sam không. chúng ta có nên cứu ừ. nó không chứ tôi thấy nó tôi sợ nó là quái vật á sam ơi quái vật à quái vật thì quái vật nhưng mà đây là em bé mà bây giờ ông đỡ đẻ nó đi nó chết lạnh sao trời cho mình là người ờ, tốt mà ờ, sao cũng đúng ha tốt đúng không Đây, để tôi đập ra cho trời cái gì chứ Ôi, ờ, cứu nó dễ mà đập cái cục này ra là được thôi chứ gì đâu nước nè trời ơi nước chảy rồi tùm lum mà trời Ủa sam ơi ê trời Má. ơi trôi ra nó nó nó đang cử động kìa sam trời trời trời trời ui nó chơi ra kìa ui ui ui ui nè nè nè nè nè từ từ núp núp núp núp núp núp trời mình mình mình mình mình chưa biết rằng con này là là sinh vật nguy hiểm hay là sinh vật gọi là gọi là sao ta hiền hiền lành cho nên mình đừng nên lại gần nó từ từ để mình xem coi ơi nhưng mà buồn vậy nhưng mà sao tôi nhìn tôi nhìn cái mặt nó nhìn dễ thương trời mặt lóng lóng lánh kìa ôi trời ơi nó lại gần mình kìa lại gần mình kìa dễ thương vậy ôi ừ. ôi trời ơi dễ thương quá ôm má trời trời chị ôm em nha rồi lạnh đúng không đây tôi ôm nó trên lạnh nè lạnh chắc luôn nè ôm lại trời ơi dễ thương ôi ui chú chú chú chú ê nó lạnh ông ơi sao ơi sao ơi tôi tôi tôi tôi cũng cảm thấy lạnh quá tôi lạnh quá sam ơi lạnh quá thôi dẹp đi ai bông bông trời trời đây là con nít hiểu trời ơi lạnh quá trời ơi chuông chuông ha chuông à, <laughs> trời ơi sammy hắt hủi mình các bạn ơi trời ơi trời thôi được rồi ủa mà khoan ừ. từ sam ơi sao tôi nhìn cái con này nhìn à, quen quan nha hình như là tôi nhớ quen tôi có thấy nó ở trên youtube nhiều người chơi game này lắm hay sao á hình như nhìn nó quen quen em á à tao đâu nhìn cái màu xanh này tôi chỉ nhớ đến ông thôi phải không trời y chang ông luôn á nào lao tôi làm gì mà xấu trai giống con này con này nhìn nó xấu trai mồ à ở nhưng mà khoan hình như à nhớ ra rồi hình như con này chính là con hất ghi thì phải con này là cái con mà gọi là đang nổi tiếng ở trên youtube lắm luôn á sam Oh. à tôi biết rồi con husky ủa mà tôi nhớ kỳ à ta Nó ghi, nó cao tầm hai mét con này cao mét rưỡi rau tính husky à, con này chưa được mét nữa nè hình như hình như tôi nghĩ rằng là con này là thuộc dạng là em bé sam cho nên là nhìn nó mới lùng em lùng như vậy á hả đúng rồi Ồ, hèn chi thi mắt long lanh vậy thương quá trời nè có gì đáng sợ trên trên hình ảnh đâu ta nè ừ Ồ. <laughs> nhưng mà sao tôi nhìn <laughs> tôi nhìn hai con mắt đó tôi nhìn nó cứ dễ thương thế nào sam trời long lanh dễ sợ ờ nhưng mà không được bị lạc mẹ không không trời tội quá à không được không được bây giờ tôi nói sam nghe nè tính ra tôi mới vừa nghĩ trong đầu là không biết có nên nhận nuôi nó hay không nhưng mà ở nhà mình hiện tại là đang nuôi bé cam với bé bông rồi bây giờ mà nhận nuôi thêm con này nữa tôi nghĩ không được đâu sam ơi thôi kệ đi đi về sao mẹ chạy do trời trời xong ác dữ hả rồi nó còn đến đó thì Ui nó đi theo mình kìa Ui nó đi theo mình kìa từ mình Ui nó khóc kìa Em bây giờ khóc kìa Nè ui nó đi theo mình không Đi thử coi đi theo mình không Ờ ok mình, mình, mình thử đi coi nó đi theo mình không Đâu đi thử Ê đi theo mình kìa Đi theo mình tội nghiệp quá à. mặc dù tôi biết rằng là tôi biết rằng là nhà mình đã nuôi bé bông với bé cam rồi không thể nuôi thêm một con gì nữa nhưng mà tôi nhìn nó cứ tội tội thế nào á sam ơi mà thấy tội không ừ, sao trời tôi thấy tội nhìn màu xanh là vậy nhìn nó nó nó nhũng không rồi thấy tội liền à trời trời dễ thương dễ sợ đáng yêu à, ừ. thôi được rồi hết đi bây giờ anh nói mày nghe nè Bây giờ anh sẽ quyết định là sẽ nhận nuôi mày Nhưng mà anh chỉ nuôi mày một thời gian ngắn thôi Tại vì nhà anh còn nuôi hai bé mèo là bé bông với bé cam nữa Cho nên sẽ không nhận nuôi mày lâu được đâu à, Nói chung là thôi được rồi tạm thời thì anh sẽ nhận nuôi mày được chưa rồi ok trời ơi nó nhảy kìa nhảy kìa <laughs> ôi dễ thương quá trời luôn con này tài năng nha thôi okay. thôi bây giờ nuôi nhà ông đi nha nhà tôi chật rồi đó có đủ chỗ rồi đó sao phải nuôi Chứ nhà sao? tôi tôi là còn chăm bông chăm cây nó ông chăm gì ta bé bé này bé hất ghi là được rồi trời ơi trời một mình Thôi, là được rồi tôi tôi nói bên sam nghe nè bây giờ để nó bên nhà sam đi chứ nhà tôi bừa bộn lắm tôi mà nuôi thêm nó nữa là nhà tôi thành cái chuồng heo luôn á không sao không sao là nhà ông màu xanh nè nổ màu xanh nè nhìn nó hợp hợp hợp màu hợp với là hợp quỷ đạo liền trời nó thích có trời luôn bây giờ cho chọn bây giờ giờ chờ hất ghi chọn nhà nào đó có nhà màu xanh đó nhà màu xám chọn nhà nào để cho nó chọn luôn á tôi không chọn À, không nó chọn nhà màu xám kìa Ê, trời thấy chưa thấy chưa trời ơi trời nó đang suy nghĩ nè trời ơi thấy chưa không thấy chưa thế giới nó thích màu xanh thấy chưa rồi xong Ở, ờ, luôn màu xám đâu. nó vô nhà mình luôn rồi các bạn ơi Đấy, cái quậy vì này ok thôi được rồi ok được rồi thích ghi như vậy thì à, nếu như mà mày thích ở chung với anh thì ok anh sẽ quyết định nhận nuôi mày rồi nhưng mà sam mi nhớ góp gạo nuôi nó nha chứ tôi không có tiền đâu ủa mà nó ăn gì vậy sao tôi biết ăn gạo được không biết ăn cơm hả à, ờ, xinh nhá tôi không biết nó ăn gì nhưng mà chắc chắn là nuôi nó thì tôi chỉ có thể cho nó ăn cơm thôi à, cho nó cho nó thử ăn thức ăn của của cam với với với bông được á ok thôi vô nhà vô trời ơi trời thôi vô nhà đi vô nhà đi hất kia ơi đó trời ơi có thành viên mới rồi <laughs> hất kia vậy là từ nay gia đình phong cận và sammy đã có thêm một thành viên mới đó chính là em bé hất ghi nha các bạn nha ơi siêu đáng yêu luôn thôi rồi bây giờ vô đây vô đây vô nhà nè ừ. chăm cho nó ngủ đây kìa nó buồn ngủ ở giường chỗ nào nè giường giường giường nè giường nè ok thôi được rồi bây giờ là... hả? ừ cho nó ngủ chung với tôi đi tại vì giờ cái giường này cũng giường dành cho hai người ngủ mà thôi rồi hmm. ok bạn ơi vậy là từ bây giờ phong cận sẽ quyết định là nhận nuôi em bé hất ghi này ở trong nhà nha bạn nha và Trời mấy bạn nào uh, gọi là muốn uh, xem em bé hất ghi lớn lên như thế nào thì nhớ xem tiếp video nha ok thôi rồi bây giờ uh, sammy đi bài đi đi bài đi Trời cái gì đuổi tôi vậy? Trời trời, đứa thần nha. Ủa, ý tôi hôm nay á, tuyết hả? ý tôi là sammy đi về kiếm coi ờ, đập heo đất kiếm tiền đem tiền qua đây để tôi gọi là nuôi nó nhanh lên What? trời ơi trời ông có tiền hả xong nhờ tôi thôi nghèo quá tôi làm gì có tiền nghèo quá ha thôi tôi về nhà tôi lại nấu ít đồ ăn cho kia nha trời ơi nhìn okay. dễ thương ghê luôn á ô nựng ghê luôn á trời cái mắt rồi về đi về đi rồi bye hay thôi được rồi bây giờ hết cây em ờ, ở nhà nha bây giờ anh ờ, đi mai một ít kim cương kiếm tiền để còn mua đồ ăn cho em nữa nha ở nhà nha rồi ok nhớ ngoan á trời nhưng mà mình nhìn cái mặt nó dễ thương mình cũng không nỡ bỏ nó bạn ơi thôi rồi ở nhà không được quậy phá gì nha con thiệt luôn á trời ok thôi ở trong nhà không được ra ngoài Ok, thôi chắc là mình phải đi gọi là đi mai đi kiếm tí kim cương để có tiền mua đồ ăn cho nó nữa bạn ơi Không thôi là nó nhịn đói tội nghiệp nó lắm Thầy, vậy là có thêm con thú cưng mới rồi <laughs> Ây, trời ơi mấy bạn ơi Đã một tháng trời mình nuôi con Husky rồi các bạn à Và bạn biết sau một tháng thì con Husky nó đã như thế nào không Đây để mình cho bạn xem nha Mình mới vừa ra ngoài chợ mua một tí đồ ăn về cho nó ăn nữa bạn ơi Bạn chuẩn bị coi này nha Đây mở cửa nè Đó bạn thấy không Vừa mở cửa ra thôi là nghe tiếng nó khóc rồi nè Đây đây đây đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi Đây đây đây. Nhanh lên Phong ơi Trời ơi thôi rồi, thương ăn đi, thương, ăn đi, thương, ăn đi, đừng ăn đi. có quậy nữa Thôi để chị đút cho nè ăn nè ăn nè thương nè Âm um, À, ăn đi ăn đi ăn đi thương này để coi đút này đút này rồi xong luôn trời ăn một phát một ăn một phát một trời là hết luôn trời không còn tí nào luôn dễ thương quá thôi để chị để chị lau miệng cho nè lau lau lau nè lau lau nè đó ui dễ <laughs> thương quá à đó mấy bạn ơi mấy bạn hãy nhìn đi Bây giờ con Husky nó còn to hơn cả mình Rồi sống nó ăn sống nằm xuống nó ngủ bạn ơi Trời ơi là trời Con Husky bây giờ nó còn nó, nó còn to bằng mình luôn rồi các bạn Nó bự bằng mình luôn rồi đó Nhưng mà cái khuôn mặt của nó vẫn là khuôn mặt em bé <laughs> <laughs> trời sao tôi mệt quá thôi thôi gì muốn ôm hả ôm hả ờ coi ôm ôm ôm rồi ôm ôm rồi ôm rồi ok <laughs> được chưa trời ơi nó nhõng nhẽo bạn ơi Hey, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè Bây giờ tôi nghĩ rằng á, dạ? là chúng ta không thể nào mà nuôi nó được thêm nữa đâu Tại vì bây giờ bà nhìn nó đi nó nó mập quá rồi nó, nó, nó to nó lớn quá rồi bây giờ mình nuôi nó thêm thời gian nữa lỡ ai phát hiện rồi sao đúng không Trời trời ơi, có gì đâu, mới tháng mà Đây, đây bây giờ là tuổi ăn, tuổi lớn của con nít hiểu không Tôi thấy bình thường, có gì đâu mà to Bằng tôi chứ mấy Đúng không? À, tôi nói bà nghe nè cái nó dù gì á thì nó cũng là một con quái vật ở trong game kinh dị cho nên á nếu mình nuôi nó tôi nghĩ rằng là một ngày nào đó ờ, mọi người trong làng mà phát hiện ra là sẽ gọi là la hai đứa mình á không được đâu Ông sao tôi sẽ xây dựng bí mật để nuôi hất kia cho mà lo đừng có lo nha trời ơi trời không sao không sao hết á ừ chị thôi được rồi. rồi chị <laughs> rồi ừ, sammy á thì sammy không có nở gọi là gọi là bỏ con husky này các bạn ơi nhưng gì, mà gì, mình gì, gì. mình thấy con husky này càng lúc nó càng lớn lên không biết có khi nào mai này nó siêu to khổng lồ luôn không ta Hay. Thôi được rồi Bây giờ uh, Sammy về nhà kiếm coi còn gì đồ ăn nữa Kiểu đập heo đất ra để còn nuôi nó nữa nè Chứ tôi hết tiền rồi đó Không sao tôi còn nhiều đồ ăn lắm rồi Hết kia đợi chị cho gì coi chị lấy thêm thịt gà nè BBQ cho em ăn nha được không chịu không Trời ơi cưng quá à Thương quá à thôi đi nha Ê gì vậy Mày mày mày mày mày mày mày mày mày Hất đi hất đi may cho mày mày là em bé nên Tao không tao gọi là tha mày nha con Thầy trời ơi bạn ơi Không biết rằng tương lai nuôi con hất đi này sẽ như thế nào nữa đây trời Hey, trời ơi mấy bạn ơi Đã hai tháng trôi qua từ cái ngày mình nuôi con hất ghi đến giờ À không, tính ra bây giờ là 3 tháng luôn rồi các bạn 3 tháng trời mình nuôi nó rồi Và các bạn biết bây giờ đã như thế nào chưa Đây, mình sẽ cho các bạn xem đây Tèn tèn tèn tèn Trời ơi mấy bạn nhìn đi nó mập như một con heo nó bự siêu to khổng lồ luôn rồi bây giờ là nó bự hơn mình luôn các bạn bạn coi nè nè hết hết hất đi hất đi con cần đứng im coi con đứng im coi đó bạn thấy không bây giờ nó cao hơn mình nó bự hơn mình luôn rồi các bạn ơi trời ơi, kiểu này rồi ông xích gà cho quay tôi cho hết gì tôi ăn qua chợ ông đừng ăn kẻ đúng không trời trời lớn chơi kỳ vậy ai, ai tôi tôi mà thèm đi. đồ ăn của nó hả nè trả nè trả nè ai thèm đó trả nè ôi ăn kia ơi trời ơi thương Trời ơi bạn ơi kiểu này là không được rồi bạn thấy không Bây giờ nó to đến nỗi mà bọn mình không thể nào nuôi nó trong nhà được Bọn mình phải đem ra ngoài chuồng heo để nuôi nó ngoài chuồng heo luôn nè bạn bạn thấy không Trời <laughs> ơi Sam ơi tôi nói bà nghe nè Bây giờ mình thả nó về rừng đi Sam ơi nuôi nó không được nó đâu tốn tiền quá à Trời ơi, có gì đâu mà bình thường Trời ông nhìn nó kia tôi vẫn còn em bé cu te này mong nói gì vậy Vẫn Trời còn nó khóc kìa Tôi thấy nó khóc mà nhìn nó giống như nó đang chảy nước miếng <laughs> Ủa đâu khóc mà trời ơi cưng dễ sợ luôn ông sao ông thích con đít ông nói vậy đúng không tôi là tôi yêu đít nên tôi phải là thế kia lúc nào cũng bám bạn với mắt tôi hết rồi đó kia ơi, ăn thêm nhiều nha Ôi, mấy bạn ơi quá. mình cảm thấy cái việc này có vẻ là nó hơi bất ổn mấy bạn ạ à. càng lúc càng lúc con husky nó càng to lớn hơn mình sợ rằng tương lai sẽ có chuyện xảy ra không biết giờ phải làm cách nào để xử lý con husky này ai ta trời à, ơi à, trời ơi <laughs> thích quá trời ơi thương thương thương thương ôi Ây, trời ơi, bây giờ phải tính xử lý con Husky này như thế nào đây trời Phong ơi, Phong ơi Hello, Phong, hello Ui, ui, trời, chết rồi mọi người ơi Hình như là mình mới vừa nghe tiếng của của của của Kairon thì phải trời, trời, chết rồi ừ. bây giờ mà Kairon mà phát hiện ra là mình với Sammy đang nuôi con Husky này thì bảo đảm là Kairon là Kairon là chùm nhiều chuyện của Hero Team luôn các bạn ơi Kairon sẽ nói cho Mr. Dịch biết mà Mr. Dịch mà biết được là bọn mình nuôi Husky thì Mr. Dịch sẽ đuổi bọn mình ra khỏi làng Hero Team bởi vì dám nuôi quái vật đó trời không được không được không được sao ơi trời đất ơi bạn đâu rồi mình tới nhà kiếm bạn nè bạn đâu rồi ừ, chết rồi Kairon qua bên nhà tôi luôn ừ. rồi sammy bây giờ phải Vậy dạ làm sao đây vâng. Sam làm cách nào giấu được con ừ. Husky bây giờ Ai... Chú hả? Đúng rồi ừ, Để tôi xem coi Ừ, tôi có cách <laughs> Có cách hả? Rồi ờ, ok rồi, bây giờ ừ. bà bà bà bà lo bà lo xử lý đó nha, để tôi qua tôi đón cái okay. Trời ơi chết rồi, cái Ron nó phát hiện ra là chết tôi luôn á trời. Ê, con đâu rồi Phong ơi, con đâu rồi? Ê, qua liền qua liền qua liền. Rồi tôi về đây, tôi về đây cay ơi, để xíu để xíu cay rồi, cay rồi. bên là chắp, ta cũng khiêu vũ đi cho ba bồ. Đây con túi chéo tôi canh giang hồ. Yeah, Quay. yeah, yeah. Ấy đâu? Ui vậy? Ông làm gì ông vô nhà tôi ông đứng ông nhảy ông hát như như bị khùng vậy ba ngon qua đi kiếm à, tôi à, chuyện gì vậy Trời đất ơi bạn đi đâu nãy giờ mới về vậy À, à mình hả mình ờ, mình ở bên nhà Sammy ờ, trang trí nhà Noel đó mà <laughs> Ủa bên nhà Sammy hả Ủa cái Sammy à, bên đó hả vui ở đâu để mình qua chơi luôn coi Ủa, wow wow wow Ơi cây Trời ơi chết rồi cây đó mà qua đó cây đó sẽ phát hiện con kỳ mất Trời ơi không được không được cây ơi Sam à, ơi Alo à, Seo Hello cây Alo Seo Ôi trời Ủa trời cái gì vậy Ủa Ủa Ủa mọi người đang làm gì đây vậy? À, à bọn tôi <laughs> <laughs> đang trang trí đây. Biết sao ông cai hôm nay mới mua được con mô hình siêu to khổng lồ nè ông già Noel nè đẹp không? Trời ủa, gì vậy? Ủa, ủa cái gì? Cái gì con này là mô hình ông già Noel nè đúng rồi cái Từ mũ này cái áo áo cái giày này không khác gì luôn mới mua hôm qua hôm nay mới chừng <laughs> trời ơi bạn nhìn ơi đúng rồi là nhìn giống giống ghê nhìn thấy ghê <laughs> nhìn không không thấy tôi đánh không thấy tôi đánh không à, okay, okay, tóc okay, cho hết người vậy đó à, okay, cảm okay, đâu trời ơi ôi à, trời đẹp không đẹp đẹp đẹp tính ra là con à, lộn tính ra là ông già noel mô hình này là cũng đẹp đó bình thường à. là mỗi năm á là chúng ta phải gọi là cái gì ta đem cái ông già noel có gâu về nè không nó cũ quá rồi công nhận là nhà rồi. sao không chứ sao mà sáng tạo được xuất sắc à, ờ. 10 điểm à, <laughs> mà khoan từ bây giờ à, cai qua nhà bọn mình có việc gì không vậy trời đất ơi hôm qua là mình ngủ mọi người là ngày hôm nay tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên sân hượng để chúng ta gọi là quẩy bạc ti cho nó đó mọi người không nhớ hả à, à nhớ rồi nhớ rồi ok ok à, có có gì à, tối nay tôi với sam thay đồ đẹp à, tới ăn bạch ti ha ok thôi về đi về đi về đi về đi về đi về đi về đi về đi về đi nhanh lên nhanh lên Ê nãy tôi mới thấy cái con uh, Jackson này nó chấp bắt hả? Ủa, không không có đâu có có đâu nó làm gì chớp mắt trời cay Đúng sai rồi cay cho nhầm ờ, rồi ờ, chắc à, chắc là do mình nhè nhè nhè mắt hoa mắt rồi ớ à, vậy thôi hẹn mọi người tới đây nha bye bye ok bye bye bye, bye. về đi về đi về đi về về nhanh giùm tôi Ai trời ơi <laughs> May quá các bạn ơi Trời cũng may là Sammy nhanh trí rồi là trang trí con hất ghi thành gọi là cái cái cái cái tượng trời Mặc cho nó cái bộ đồ dễ ghê quá sao Ủa gì kỳ vậy ông nhà Noel mà Đẹp mà Ông nhà Noel chỗ nào nhìn thấy ghê mồ à Thôi được rồi thì đó các bạn thấy chưa nuôi con hất husky trong làng là là không ổn tí nào hết sam ơi làm ơn nghe lời tôi thả về nó nó về rừng đi mà không chịu đâu tôi thích hất husky của tôi cơ Ui. Trời ơi khổ bà quá Thôi bà muốn nuôi nó thì bà cứ nuôi đi Tôi không quan tâm nữa Trời ơi trời Ê, trời ơi các bạn ơi, đã mấy tháng trôi qua rồi, không biết là Sammy nuôi con Husky như thế nào rồi mà tự nhiên hôm nay bà Sam bà gọi điện thoại cho mình xong bà la làng lên bà kêu Phong ơi qua nhà tôi nhanh đi nhanh đi, không biết cái chuyện gì xảy ra nữa. Để mình qua bên nhà Sam coi có chuyện gì ta. Trời ơi, khổ thiệt chứ. Sammy ơi. Sammy ơi. Ông ơi. Sammy đâu ta? Đây nè. Ủa? Đây nè. Ủa? Tôi nè. Ủa, Ủa bà làm gì bên đó vậy? Trời ơi, tới đây tới đây tôi nói nè. Hả có chuyện Ủa, gì? Tôi <laughs> chuyện lớn chuyện lớn rồi phong ơi rồi giờ sao đây giờ sao sao là sao bà nói chuyện lớn chuyện lớn tôi biết chuyện gì mà tôi tôi tôi tính trời có chuyện gì ờ à, quên quên tôi chưa nói đây đi đi đi đi đi tôi lẹ cho lên phong ơi có chuyện à, lớn rồi có chuyện gì <laughs> ôi ôi trời ơi mẹ kia của tôi cái gì vậy rồi giờ sao trời ơi là trời cái gì mà con hất kia nó, nó nó siêu to khổng lồ như vậy trời nó to gần đến bầu trời luôn rồi sam ơi bà nuôi nó kiểu gì mà nó to vậy thì ai biết đâu tôi vẫn chăm thường ngày thường ngày tự nhiên hôm nay nó đột biến ren nó to dễ sợ luôn hà không biết trời sao ơi, nè bây giờ á tôi còn bé hơn cả cái ngón chân của nó luôn á sao ơi chết rồi trời ơi mấy thấy không mình đã mình đã suy nghĩ kỹ rồi mà con hất ghi này á nó một ngày á nó sẽ siêu to khổng lồ luôn vậy là bây giờ bây giờ không được rồi sao ơi tôi nói bà nghe nè chúng ta không thể nào mà nuôi nó được nữa đâu nếu chúng ta nuôi nó tiếp á thì thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện bây giờ á chỉ còn một cách duy nhất là thả nó về dạ, khu dạ. rừng thôi không còn nuôi được phải không à, thả mày rử à <laughs> Trời ơi mày tôi phải sao hất khi thật rồi sao Tôi nói bà nghe nè Ừ thì uh, tôi biết rằng là nó là thú cưng của tôi với bà hiểu không Nhưng mà chúng ta không thể nào cố chấp giữ nó ở lại được Giữ nó ở lại trong trong ngôi làng này Thứ nhất á là mình nuôi nó Mình nhốt nó suốt ngày mình nhốt nó ở trong nhà Ở trong chuồng heo Tội nghiệp nó lắm nó không được tự do Tiếp theo nữa là bây giờ nó siêu to khổng lồ thế này rồi Nếu chúng ta để nó trong làng chắc chắn là sẽ bị phát hiện Cho nên là Sammy à Thôi chấp nhận đi thả nó về rừng đi sao? Tôi biết rồi mà trước kia chia tay cho tôi nói những lời từ biệt với em hất kia bé bỏng đá kêu cô te của tôi được không? À, à, à rồi ok ok bé bỏng ghê ha trời ơi bé bỏng ghê <laughs> Trời ơi trời hất kia ơi là hất kia Nhớ đi về rừng nha ăn uống đầy đủ nha Ở đó không có chị chăm sóc đâu nhá Gửi thư tay cho chị chứ hất kia Trời ơi chị sẽ nhớ em nhiều lắm À, à hất kia bé bỏng nhỏ bé của chị Thôi thôi, thôi được rồi thôi được rồi thôi được rồi Mệt bà bà nội ơi thôi được rồi Nhiêu đó thôi Có gì đâu mà khóc thấy ghê vậy Một ngày rồi đó nó cũng sẽ quay trở lại nó thăm hai đứa mình thôi không có gì đâu phải khóc nha ok Ủa thật hả nhớ Thiệt. nha nhớ về thăm chị và anh nha hai anh chị nhớ em lắm đó khóc gì bé bỏng của trời. Ừ. ờ bé bé bé bỏng ghê luôn á trời Thôi được rồi, Husky, bây giờ anh nói mày nghe nè Dù gì á thì mày cũng là thú cưng của anh chị à, trời, trời, trời Sam ơi, nó khóc luôn kìa Sam ơi Nhìn nhìn nó khóc luôn kìa ừ, khóc rồi kìa, kia nhớ hai tụi mình nó phải không? Trời ơi đừng khóc Husky, để chị lau nước mắt kìa Ê, Trời ơi, bà nhắm bà lâu tới không? Nó cao vậy sao bà lâu được? Trời ơi, nhưng mà dạ, trời sao sao tôi thấy nó tôi thấy nó khóc mà cái miệng nó vẫn cười vậy trời ừ, trời cái miệng cái khuôn miệng có khi là cười mà phải không sao buồn được cái miệng nó luôn nở nụ cười thân thiện hiểu không cái logo là vậy rồi bà coi nè có con gấu tuyết cái đang đứng nó nhìn có thấy con husky mà nó sợ luôn nè gấu tuyết mày thấy sợ không gấu tuyết trời ơi trời ơi Ê, thôi được rồi bây giờ anh nói mày nghe nè husky dù gì á thì mày cũng là thú cưng của anh chị thì anh chị rất là thương mày luôn chứ không phải là anh chị muốn bỏ rơi mày đâu nhưng mà mày đã quá to lớn như thế này rồi anh chị không thể nào mà nuôi mày tiếp được nữa cho nên á là mày hãy về lại khu rừng đi ở nơi đó mày sẽ có bạn bè mày sẽ sống tự do hơn sẽ không bị gọi là nhốt ở trong chuồng nữa hiểu không Ai, lâu lâu ờ. rồi là nhớ nhớ anh chị thì về đây thăm anh chị thôi nha nha ngoan nè, nha đem đồ ăn theo đi em ơi trời ơi lỡ trong rừng không có đồ ăn mới đồ ăn thêm nha trời ơi <laughs> mệt bà ghê trời thôi được rồi tạm biệt Hucky Em hãy về khu rừng của em đi Đây để anh đập cái chuồng ra để cho em uh, dễ đi nè Ok Sam Sam phụ phụ phụ tôi phụ tôi Đập đập đập cái hàng rào Đập cho, cho cho, cho nó đi Trời ơi thấy uh, thương nó quá Mặc dù là tôi cũng thấy rất là tội nghiệp cho nó Nhưng mà thôi Dù gì thì nó cũng to quá rồi Không thể nào mà nuôi được nữa đâu Thôi rồi Husky ơi Em hãy về lại khu rừng của em đi Đi đi Tạm biệt em nha Husky <laughs> Trời ơi Coi tôi chừng dặm chúng anh chị giờ Trời ơi trời Tạm biệt em Coi đi kìa Rồi Trời ơi chị thấy thương chưa hà à. Ờ. Nó quay lại nhìn mình kìa Sam Trời thấy thương nó quá Trời ơi trời <laughs> Thôi rồi Sam ơi nhìn nhớ em Sam ơi thôi đừng buồn nữa mà Rồi xong nó đi mất tiêu luôn rồi các bạn ơi Thôi Sam ơi đừng buồn nữa mà Dù gì thì nó nó cũng đã lớn rồi Mình nuôi nó một khoảng thời gian dài như thế rồi Thì chắc chắn là nó cũng sẽ rất là nhớ bọn mình Nhưng mà bắt buộc là mình phải thả nó thôi Nha đừng có buồn nữa nha Mình còn bé bông với bé cam mà Hiểu không Ừ tôi biết à. rồi Nó ghê cẩn trọng nha em Nhờ anh chị cứ về nhà ăn thoải mái nha Chị luôn sẵn sàng mở rộng bàn tay chào đón em nha Ai, Trời ơi bạn ơi Mình không biết có khi nào bị mốt nó to đến nỗi mà nó nuốt được nguyên cái ngôi nhà vô trong bụng nó ông ta Mình thấy hơi lo lo bạn ơi Thôi mà chắc không sao Thôi được rồi Nói chung là gọi là mình đã có một khoảng thời gian rất là dài nuôi con Husky ở trong Minecraft rồi bạn ơi Và bạn thấy con Husky như thế nào Bạn thấy nó có dễ thương hay không Có đáng yêu hay không Thì nhớ bình luận cho mình biết nha Chứ riêng mình là mình thấy lúc nhỏ dễ thương Còn lúc nó biến nó biến to lên thì mình nhìn nó hơi kinh dị xíu Mình thấy hơi sợ sợ bạn à. Mình sợ nó ăn